rồi nào nữa không Ish. Lê Ngọc ờ, nếu mà con dùng điện thoại nhá nếu mà các con dùng điện thoại thì con sẽ tải ứng dụng Class Dojo về sau đấy con chỉ cần chỉ nó lên cái file mà cô đã gửi cho con thôi và vào cái QR code ấy thế là quét được còn nếu mà con dùng máy tính con sẽ vào link là classdojo.com đấy sau đấy con mở cái file cô gửi trên điện thoại rồi con dí vào dí vào camera của máy tính ấy. thế là được <laughs> chứ không phải in đâu nhưng nếu con in được ra thì càng tốt chứ <laughs> Trần Minh Anh ok rồi cô có thể hôm nay cô chưa add hết được các bạn đâu. Cô chưa add hết được các bạn đâu. Về cô phải lọc lọc ra cơ nhá. Ok, rồi. Ok, uh, đấy cô quên quên hỏi đấy là uh, gì nhỉ? Uh, thứ ba hôm trước là trung thu đúng không? Mid Autumn Festival đúng không? right? Mid-Autumn Festival. So what did you do on Mid-Autumn Festival? Can you tell me? Do you have a lot of mooncakes? cakes? <laughs> okay now. hello hello hello Nam what did you do on Mid Autumn Festival <laughs> I was rộng go circle and play the à. a game a game circle uh, like everyone là, and in a circle and, the, and the, the music was not there what it down the chair it was okay fun. okay so what did you eat eat more cake can they yes you eat uh, you make a dog out of grapefruit các con có làm ra hình một con chó bằng bưởi không no <laughs> okay okay okay thank you thank you so much thank you okay cô thấy ít bạn mở uh, quá Okay, Nguyễn Hà Diệu Châu, are you new to the class? Yes. Okay, hello Châu. So can you uh, introduce yourself, a little bit about yourself to me and everyone else in the class? Uh, Uh, do you speak again? Can you introduce yourself a little bit to everyone here in our class? No. No? No. What's your name? What's your name and which class are you on? Uh, my name is Nguyen Hai Cho. Uh, I'm in class 6, uh, 6A1 at Nguyen Dang Da Secondary School. Okay, okay. Thank you. Welcome to the class. So uh, what did you do? Is there anything special you do on Mid-Autumn Festival? I did my homework. You did your homework? Yes. Did you go out? My homework is very difficult. Okay, it's very difficult. So you don't have you didn't have time to play or to go out? Yes. Okay, but you did eat some mooncake, right? Uh, I don't like mooncake. You don't like mooncake? Why? Uh, because it is very, uh, very, uh, it's very sweet. It's too sweet? Okay, yes. it's too sweet. And uh, there is like a lot of calories in a piece, a small piece of mooncake, right? Okay, it is not too good for our health, but we can maybe eat it once, once a year, because we only have one mid-autumn festival a year, okay? So I think we can treat ourselves in this type of occasion, yeah? Okay, thank you so much. Thank you for sharing. Okay. các bạn um, cô thấy có vài bạn vẫn chưa vào được đúng không Lê Bùi Đức An để cô xem nào chưa vào được class dojo đúng không ok cho cô tí nhá cho cô tí nha rồi bạn Đức An đâu rồi cô nhớ bạn ở ngay đây mà đây đây ok Đức An con hãy chuẩn bị check inbox của con nè và bằng đường link này nha còn bạn nào nữa ờ, cô ơi vào mã như thế nào phạm hoàng giang hả con phạm hoàng giang có phải con con hay đặt tên con là giang mấy chữ g ở đằng sau không lúc mà con chơi quiz ấy có phải thế không Tina ok cô có đường link của con đây rồi Hello, tôi tôi cũng mới vào buổi đầu thôi ạ bạn nào nói đi bạn hoàng bạn hoàng gia à có vẻ con mới vào lớp hay là con đã từng học cô rồi con mới vào lớp rồi con mới à? được rồi thế thì để hết buổi học cô sẽ cho con vào lớp cho con vào cái class đâu châu đấy nhá chứ bây giờ cô chỉ cho các bạn mà cô đã và ưu tiên các bạn trước lên nhật hmm. lạ quá cô thấy các con không bật cam nhỉ cả bạn Đức An này hôm trước có thấy con có bật cam này bạn Khánh Nam này có vấn đề gì với đường truyền không nhỉ trời ơi ok ok rồi Thủy Tiên Thủy Tiên vào được chưa con rồi Bùi Tùng Anh con vào được chưa ấy nhỉ bạn Tùng Anh vào được chưa ấy nhỉ cô chưa thấy vào được này ừ, ok ok would want check it off yeah ok rồi như là đã hứa hôm trước cô sẽ cho con làm lại cái bài hôm trước bài hôm trước mà mình đang làm dở về uh, adverb of frequency đúng không tốt lại cái này xem sao nào các bạn vào nhiều chưa nào cô khôi vào được rồi nè anh này minh trang này reina cô nè china <laughs> Đại An Đức An các bạn thấy chưa? Con chỉ cần nhấn vào đường link thôi Đức An ạ. Có bạn nào có tên ở trên này nhưng mà chưa vào được không? Chat của cô xem nào. Minh Chí. À có hả? Ừ, ok, Minh Chí ở đâu? Minh Chí ở đâu? Ừ, ừ, ok, ok. Minh Chí. Minh Chí đấy đúng không? ok minh trí này bạn nào nữa nhỉ trường huy quỳnh ngọc à? cô nhớ là có bạn quỳnh ngọc à? quỳnh đây rồi quỳnh ngọc đâu quỳnh ngọc đây ok tôi lần lượt nhá hôm trước cô vẫn chưa biết bạn thomas muller là bạn nào các con ạ thomas muller là bạn nào cô biết lại họ lê thôi Hey. <laughs> Minh Anh Minh Anh phải bạn này không nhỉ Trần Minh Anh em Minh Anh này thì đây ừ, có đây có bạn nào thấy T chứ mà chưa vào không Con Lê Bùi Đức An cô gửi cho con ở trong ờ, ấy ở đấy con đó cô con chỉ cần nhấn vào đường link thôi nha Minh Trí này, Hoàng, Minh Thảo, không biết là cô cho bạn Thảo là chưa? Minh Thảo Hoàng đây đúng không? Ok. Rồi. Minh Trí, cô gửi direct message con rồi, con chỉ cần nhấn vào link thôi. Đào Nhật Mai, hôm nay cô chưa thấy bạn Đào Nhật Mai. Nhờ, con thấy con ờ, này học chăm trăm. Cô đổi tên con được không á? Cô sẽ đổi sau, cô sẽ đổi sau. Tên con vẫn đúng rồi ok ok thôi nhá ờ, chắc chắn là cô sẽ cho tất cả các bạn vào trong lớp yên tâm không phải vội đâu bây giờ chúng ta chuẩn bị tinh thần để làm bài quiz này nha classic này rồi bây giờ các bạn tập trung vào phần chat box gửi gửi cái đường link này vào học và học luôn thế bây giờ cô bảo này con vào quiz này con phải đánh đúng tên của con họ tên lớp đấy thì về sau hết buổi học này ngày hôm nay thì cô sẽ dựa vào cái này cô sẽ cho con vào trong cái class dojo đấy nhá cho được chính xác nhá chứ không biết là mỗi giang hay là hương đâu cô không biết là bạn nào đâu nhá ok rồi các bạn vào quiz đi con ơi đúng họ tên tên lớp đó nhá ok có một bạn rồi Cristiano Ronaldo là trời ơi cô bảo là đánh trời ơi ok nhớ đánh cả họ vào các con nhé đây có 30 bạn rồi Ok, hôm nay cô thấy có một vài nhân mới này, có bạn Minh Trang này. <laughs> ok, cô thấy bạn có bạn Trường Huy là cô gặp rồi này, bạn Hoài Nam này, bạn Khánh này, trời ơi tên gì thế này tên gì thế này hey có 35 bạn rồi trong khi đó lớp chúng ta hôm nay có 49 bạn đợi các con nhấn vào lớp nhanh nha vào trong uh, quiz này nhanh chúng ta có thể bắt đầu nhé Rồi, vẫn không biết bạn Thomas Muller là bạn nào <laughs> không biết tên thật luôn Ok, có teacher Quân đã join vào rồi. Con nhớ nhá, chúng ta phải đánh bại thầy Quân. Hôm trước thầy Quân đứng xếp số 2 đấy. Trời ơi, số 2 đấy. Đừng để thử để thầy đứng top 5 nhá. <laughs> ok, ok, các con vào nữa đi nào. Còn không các con ơi? Có bạn nào? Ok, Quang Nhật nè. Chắc hôm nay là Đức An mạng bên con hơi yếu đúng không con nên là con không bật được cam đúng không? Ok. Bùi Mai Mai, Bảo Khôi và những người gương mặt thân quen của chúng ta. Ok. Rồi, 39 bạn. Thêm một vài bạn nữa đi nào. Có chưa? Thôi thầy Quân lại mở ờ, chat hộ ờ, cô Hương với. Nếu các bạn đã sẵn sàng nếu các bạn đã sẵn sàng thì đánh yes vào trong chat giúp cô nha. Yes, yes, yes. Are you ready? Are you ready to beat? Kim Trực Quân. Em không vào được. Bùi Lan Phương. Con không vào được chỗ nào thế? Đấy quiz á. ok vẫn có thêm à bạn Đào Nhật Anh 41 bạn rồi 41 trên tổng là 49 bạn nào yes nhiều quá yes một thôi con ơi đừng spam nhé ok cô start này 41 bạn này ok let's do it làm xong chưa xong rồi đúng không nào chúng ta nha <laughs> Chi ra con có 19 đáp án đúng và con có một cái streak streak 19 luôn có nghĩa là 19 câu trả lời đúng liên tiếp ok very good job very good job và con đứng thứ nhất bởi vì sao bởi, vì con trả lời nhanh nhất ok tiếp theo là teacher quân trời ơi thầy quân vẫn đứng thứ hai các con ơi vì sao vì sao ok bạn mai anh chúng ta bạn thấy bạn ấy đứng uh, ok bạn ý bị mất streak bị mất streak nhưng mà bạn vẫn trả lời đúng trả lời đúng ok được là 18 câu nhưng bị mất streak đúng không phí quá phí quá ok tiếp theo là các bạn khác này ok rất là tốt rồi có một vài bạn à, Tina con vào hai lần à bạn Đại An này Nguyễn Hà Diệu Châu sao các con chưa chơi nhỉ ok chơi lại hả lại hả ôi ai ai bật ok thế rồi máy của cô cũng hơi đơ đơ ấy các con ạ Thời lại à không mình mình phải học một chút đã cô cô có nhiều trò chơi khác không con ạ mình chơi lại một trò làm gì ok đó chúng ta hãy nhìn học tập bạn China nha trả lời đúng hết nè đúng hết luôn Ok, rất là tốt. Có một vài bạn trả lời sao 2016 là bị mất streak này thì quá. Ok, cảm ơn các con rất là nhiều. Đó, dạ, ok. Rồi. À, quên chưa nói đấy. Astro nha. Ok, number one, respect other and stay safe. Number two, pay attention and be active in the class. And number three, be creative and try your best. Okay. Very good job. So we'll continue our unit today. It's still sports and games. Okay, and last time we have learned about some uh, adverbs of frequency. Okay, Cause, so anyone tell me, list for me um, as many adverbs of frequency as possible, okay? Okay, um, Who can list them for me? Ok, các con hãy bạn nào có thể liệt kê giúp cô càng nhiều uh, trạng từ chỉ tần suất càng tốt nào. Okay, ok ok trời ơi nhiều bạn quá bạn nào nào bạn nào chắc chắn nào bạn lê ngọc ánh nhá ok ngọc ánh nào Okay, con mở mic của mình. Okay, hello Ánh. So can you list as many as as many adverbs of frequency as possible? Okay. Let's do it. Um, always, usually, never, really? sometimes, never. and yes. <laughs> and never. Okay, never twice. <laughs> Okay, thank you, thank you. bạn nào có thể liệt kê nhưng mà lần này sắp xếp cho cô từ trên xuống dưới có nghĩa là tần suất cao nhất cho đến tần suất thấp nhất ok hoài nam giơ tay thật cả ok <laughs> uh, you always usually <laughs> often are sometimes rarely yes. and never ok đúng rồi rất là chính xác cô chỉ sửa phát âm cho con một chút thôi là từ rally, rally, rarely mình đọc nha ok very good job ok rally. ok thank you thank you còn một vài một vài trạng từ chỉ nó rất khác chẳng hạn như là mấy lần một tuần này bao nhiêu lâu một tháng này hoặc là hàng ngày này đấy bạn nào có thể liệt kê thêm cho cô nào ôi trời, ôi trời, ôi trời. Ờ, bạn uh, Trường Huy xem nào. Một lần, hai lần, ba lần. Hàng ngày. Đấy. Picture every day. Yes. Twice a week, once a week. Twice a week, once a week. Mm-hmm. Mm -hmm. Mm. <laughs> Bốn lần thì sao? bốn lần four times a week yes four times nếu như mình muốn nói là um, mỗi cuối tuần thì mình nói thế nào um, at, mm -hmm. at weekend at weekends okay the best nha okay at weekends thank you Trương Huy thank you so much okay đố con biết đố con biết những cái trạng từ chỉ một xuất đấy vị trí của nó sẽ như thế nào trong câu nhỉ? Chẳng hạn như ở đây. Ok. Mình sẽ nhìn vào đây và mình xem là điểm giống nhau và khác nhau như thế nào nhé. Chắc chắn là vị trí của những trạng từ chỉ cần rất này khác nhau rồi đúng không nào? Khác nhau đấy. Đây okay, có always, never, usually, often và sometimes các con hãy nhìn trong câu xem là từng câu họ đang dùng động từ to be hay là động từ thường nhé ok động từ to be hay động từ thường và vị trí của những trạng từ chỉ tần suất này nó đứng như thế nào ok cô thấy một vài bạn giơ tay rồi ok bạn um, Bùi Lan Phương giúp cô nha con nhận thấy gì khi mà nhìn vào những câu này về vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong từng câu Cấm biết cái này ok em phương cô là anh cho cô là em nhận thấy là nó từ trên xuống dưới từ 100 đến 0 phần trăm ok ý cô ấy là vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu cơ vị trí của Bác nó cô là nó đứng đằng sau chủ ngữ ạ đúng tất nhiên là vẫn đứng đằng sau chủ ngữ nhưng mà mình nhìn thấy nhá chẳng hạn như câu 2 câu 2 này đằng trước nó lại có chữ m này cơ chữ m viết tắt của am đúng không đó I am never bored chứ nó lại không đứng ngay sau ai ok đấy cô cảm ơn Phương cô cảm ơn Phương bạn nào có thể tìm cho cô À, bạn là Minh Trí nào. Hello Trí. Con hãy bật mic của mình lên nha. Hello. Hi. Ok. Con có nhận xét gì về vị trí của những trạng từ chỉ tần suất này dựa vào năm ví dụ ở trên màn hình? Can you say it again? <laughs> con có nhận xét gì về những trạng từ chỉ tần suất mà mình nhìn thấy ở trên màn hình đây dạ em dạ em thưa cô thì uh, những cái ừ. trạng từ chỉ tần suất này thì cơ nó sẽ nó sẽ um, chỉ rõ hơn những cái răng ví dụ mình luôn luôn hay là mình thỉnh thoảng ok uh ừ -huh cô vẫn đang nói về vị trí của nó ok có những trạng từ chỉ tần suất cảm ơn trí nhé có những trạng, trạng từ chỉ tần suất đứng ngay sau ai nhưng mà có những trạng từ chỉ tần suất lại đứng ở sau chẳng hạn như là am này am này đó câu câu nào câu nào họ dùng động từ to be trong câu nhỉ ok bạn Tina câu nào mà họ dùng động từ to be làm động từ chính hả con động từ to be mà là chính hết động từ to be <laughs> mình chỉ thấy có câu 2 và câu 5 là họ sử dụng động từ to be thôi còn câu 1, 3, 4 là họ dùng động từ gì động từ thường ờ, đúng không động từ thường đúng rồi động từ thường ok và cách dùng của các động từ này cũng ảnh hưởng đến vị trí của các trạng từ chỉ tần suất always, never, usually, often và sometimes đấy các bạn ạ. Ok, mình sẽ có mình sẽ có quy tắc khi mà mình sắp xếp vị trí của các từ đó trong câu. Nếu như mà câu dùng động từ thường nếu dùng động từ to be, to be trước nha thì chúng ta sẽ đặt động từ ở đâu nhỉ? before or after the verb. okay, Uh, bạn nào, bạn nào, bạn nào? Bạn uh, Huỳnh Mai Phương nào. okay nếu mà chúng ta dùng động dùng động từ to be ở trong câu, thế thì từ chỉ tần xuất sẽ đứng trước hay là sau động từ đó. Mình cứ nhìn những câu là I am never bored. Hoặc là I'm sometimes tired. Mình sẽ chọn before hay là after. Cô bật mic cho con chứ gì? À, Huỳnh Mai Phương đúng không? Con mở mic của mình nhé. Huỳnh Mai Phương, Huỳnh Mai Phương. Dạ thưa cô là đứng trước động từ và đứng sau động từ to be. Ờ, ờ, đứng, um, ờ, đứng trước uh, động từ thường <laughs> ok trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng sau động từ to be và trước động từ thường ok đúng rồi đúng rồi ok thank you cảm ơn con cảm ơn con ok vậy thôi rất là dễ đúng không nào bây giờ cô có một trò như thế này chờ cô một tí <laughs> chờ cô cô setup nhá Okay, share screen. Yeah. Dạ. yeah. Dạ. Rồi, đâu nhỉ? <laughs> đây, đây, đây. Ok, có rồi đây. Đấy giống kiểu là trò à, wheel, wheel of Fortune nhỉ? chiếc nón kinh rượu nhỉ? Bây giờ cô sẽ cần một bạn cô sẽ quay cái này nếu mà nó chỉ vào đâu thì con sẽ đặt câu giúp cô câu nhưng mà làm sao là sao lại có các cái uh, xúc sắc ở đây nhỉ sao cô để xúc sắc ở đây bởi vì là khi mà con khi mà con đặt câu thì con sẽ xoay xúc sắc hai lần nhé chẳng hạn ví dụ như nếu cô xoay phải ờ, ừ, xoay phải cái gì nữa giờ phải cái gì ok play sports play sports sau đấy cô sẽ đi xúc sắc hai lần cô Hương ơi cô share lại screen đi share Mày screen à thế hả ok đã được chưa nhỉ chờ cô một tí nhá các bạn nhìn thấy chưa Chưa hả? Ôi trời ơi, con không thấy gì hết. Vì sao? Làm nào nhở? Hết. ờ, làm nào bây giờ nhỉ? Thế bây giờ con có thấy không? Con chưa thấy gì cả. Ôi trời. um, share lại lần nữa này. lên, fingers crossed. Thấy không con? hai con gật đi không á vẫn đen cô ạ oh my gosh chết rồi share lại powerpoint thì mình thấy không nào thấy không con không thấy á Oh no, chết cô rồi. Thấy không con? <laughs> ok sao chúng ta có thể xử lý được nhỉ sao chúng ta xử lý được nhỉ không phải bình thường sao um, <laughs> bây giờ thì sao <laughs> kêu thầy quân cứu cứu cô cứu cô hương với à, hương có thể ao ra và vào lại nhé thì uh, các bạn uh, chịu khó đợi cô hương một chút để cô hương uh, sửa chữa vấn đề về máy trời ơi xin lỗi các con rất nhiều chờ cô một tí nhé cô sẽ vào ngay đây. chờ cô bye bye thầy sẽ mời một bạn để kể về ngày trung thu của các con như thế nào nhá ok có bạn nào không ok trần khánh nam please ok anh I'll tell you so I meet my meet out to festival I I was so, so happy when Ôi trời <laughs> ơi. Lần này mà share không được nữa thì host ơi mở share hộ cô Hương với, mở share màn hình với. Ok đây rồi. À, cố lên. Mong là được. Trời ơi, đừng bảo là không được nhé các con thấy chưa các con đã thấy chưa yes rồi đúng không <laughs> rất xin lỗi rất xin lỗi ok cô lại nói lại nhá nói lại nè <laughs> ok Đấy, như là lúc nãy làm lại đi để làm lại đi xoay lại nghe được tiếng okay, coi như là do chores okay, cô xoay về do chores sau đó cô sẽ xoay xúc sắc hai lần bấm vô đây là số 6 đúng không six times đấy đây này là six times xoay lần hai chúng ta có số 5 a month okay, I do chores six times a month đấy chúng ta sẽ đặt câu như vậy ok rồi cô hiểu cô cô cô ấy rồi <laughs> OK ok rồi bạn nào à, muốn đặt câu cùng cô nào bạn nào hi hi hi đây ok có thể sẽ có một vài à, câu trả lời rất là buồn cười đây à, cô sẽ gọi bạn nào chưa gọi á bạn may Anh hộ cô nào ờ, tất nhiên là cô sẽ xoay xúc sắc và sẽ xoay cái chiếc nón kỳ diệu này hộ con nhé Ok, xoay xúc sắc. Cô reload lại câu hỏi nói xoay giống cô. <laughs> Sao lại lần nữa nào? Ok, số 5 này. Silent 2 chúng ta có. Ok. Câu của con sẽ là gì? I do curse five times five times a week. Okay, I do chores five times a week. Did you really do you really do it? I do every day. <laughs> okay, you do chores every day. Okay, thank you, thank you my anh. Okay, chào cô, chào cô, chào cô. Nhiều bạn quá, nhiều bạn quá. Okay, Minh Trang, can you do it? Yes. Hello. Okay. Okay, so I will. Okay. go shopping. The first time we roll the dice. Number five. The second time. It's number five also. Okay, so what is your sentence, Chan? We have go shopping and okay, open your mic. Please. I have, uh, I I go I go shopping with yes times five times yes please repeat five please times. repeat your answer mm -hmm. I go yes. shopping five times five times what mình có hai lần rơi vào số 5 đúng không nào Okay. I go shopping five times a month. Okay, I go shopping five times a month. Do you really do so? Con có làm thế thật không? Mình đi shopping 5 lần một tháng, có đúng như vậy không? Is it true? No. Okay, so how often do you go shopping? Can I say that I never go shopping? I okay, you go shopping? Yes. <laughs> Okay. Okay, thank you. Why you never go shopping? I thought you go with your mom. You can go with your mom. Because I just shopping. Go to buy fruit and fruit. Okay. That's called shopping. You go to the supermarket? Right? Uh, okay, thank you. Thank you. Thank you. Next up, we have the pan. Yes, okay. Maybe. Pan. Okay. Thank you. Thank you, Chang. Okay, Anne. Hello. Okay, so I will. You. For you. Help your mom cook. Okay, I will roll the dice twice. Okay. Number two. And next one, we have number four. Okay. I have my mom come twice a week. Okay. Okay, I help my mom cook twice a week. Okay. Okay. Did you really do so? Do you, do you really do so? but I have my mom um, um four times a week. Four times a week? Yeah. Okay, so what did you help your mom cook with? Cook what? Cook what? I also want cook vegetables and sometimes I go shopping and help my mom, mom cook a fish all meal. Okay, so you help your mom cook vegetables and go shopping to buy some milk? Yeah. Okay, rồi. <laughs> Mặc dù là đường truyền âm thanh cũng phải hơi kém chút nhưng cô vẫn nghe thấy. Okay, thank you. Thank you An. Rồi, okay. Cô nghĩ bài này đến đây là ok rồi. Cô sẽ có một uh, bây giờ cô sẽ dành cho các con có thể trao đổi với nhau nhé. Mình sẽ nói thành pair đi thì mình sẽ có nhiều thời gian để nói với nhau trong lớp hơn nha ok cô sẽ chở cho các cái này về rồi ok cô cần hai bạn cô cần hai bạn ok cái bài của cô cô định làm là cái gì cho cô quên mất rồi <laughs> ok oh. bạn nào bạn nào bạn nào nhiều bạn giơ tay quá chờ cô tí chờ chờ chờ cô chờ cô à, bạn à... <laughs> bạn à, Phan Nhật Đăng Minh bạn Phan Nhật Đăng Minh và bạn à, Anh Thư ok được không rồi cô sẽ lại xoay cái vòng quay này một lần nữa bây giờ có hai bạn thì một bạn sẽ đóng vai là người đoán và một bạn đóng vai là có nghĩa là ừ, đây đây cô nói lại nhá bạn A bạn A sẽ xoay vòng quay này nếu mà gặp phải động từ nào okay. nếu gặp phải động từ nào chẳng hạn như là walk to school bạn ấy sẽ có đáp án ở trong đầu luôn là tôi đi bộ đến trường bao nhiêu lần một tuần hoặc là về tần suất là bạn ấy làm còn bạn còn lại sẽ có 3 lượt để đoán xem là bạn ý đến ừ. trường đi bộ đến trường tần suất như thế nào ok nếu hết ba lần thì thua được không dạ. nếu như mà sai thì bạn A sẽ phải nói là um, I walk to school more often more often có nghĩa là thường xuyên hơn còn nếu mà không thì là I walk to school less often các con hiểu không ok thử nhá mình cứ thử đi rồi mình sẽ biết rồi bạn nào sẽ là bạn à, bạn xoay vòng quay nhỉ bạn à, đăng minh nhá đâu rồi đâu rồi nhỉ bạn thư này làm sao để cô nhìn thấy bạn à, phan nhật đăng minh ok rồi cô sẽ xoay giúp con và chọn giúp con It's gonna be do homework. Con làm bao nhiêu lần một tuần con nghĩ trong đầu? Để cho bạn Thanh Thư bạn đoán nha. Ok, bạn Thanh Thư sẽ nói I think you do homework Blah blah blah. Ok, đấy, tùy con. Đấy là <laughs> đấy là con đoán. Bạn Thanh Thư đâu rồi? Đây cô mở mic cho con này. I think do homework on when. Con hãy nói bạn Minh. Tớ nghĩ là cậu làm bài tập về nhà như thế nào I think you always do your homework kiểu như thế Đấy. có thể nói bạn ý xem là đúng sao cho à, I think you always do homework ok Minh yes. đúng không đúng luôn yes. hả <laughs> được rồi ok cảm ơn các con đấy như thế nhá ok có đúng không? always do your homework có phải là đúng là cái câu nói mà con nghĩ lúc đầu không ok rồi thế thì tốt đúng cảm ơn các con cô cần một pair nữa nha pair tiếp theo trời ơi, con nghĩ thì nó khó hơn tí <laughs> để cho đỡ bị gian lận các bạn nào đóng vai A hãy nhắn tin cho cô nhớ nhắn tin cho cô đừng nhắn tin cho cả lớp cái câu trả lời con cô chọn cái đã để cô chọn cái đã <laughs> ôi rồi ho ho à, bạn nào chứ bạn là Quỳnh Ngọc này là bạn A bạn Uyên Dung là bạn B rồi Quỳnh Ngọc cô sẽ xoay cho con đợi, đợi, đợi, cô sẽ à, xoay vòng quay cho con do homework chúng ta hai choice đi nha Okay, sorry. bạn ờ, bạn gì nhỉ bạn Quỳnh Ngọc đúng không con hãy nhắn tin cho cô đi con sẽ đặt câu gì với cả cụm từ này surf the internet nhắn vào trong chat box cho cô <laughs> nhắn cho cô thôi đi nhá đừng có nhắn nhắn nhắn cho mọi người không thì lỗi cô chưa nhận được đâu con ạ à. Quỳnh Ngọc Quỳnh Ngọc là bạn A đúng không bạn Biên Dung là bạn B Biên Dung chờ cô một tí Thôi con biết chưa không con con viết và con gửi cho cô mà à, ok cô thấy rồi rồi rồi rồi thấy thấy thấy thấy cô thấy rồi nhá <laughs> bạn Biên Dung à? con hãy nói với bạn Quỳnh Ngọc đi là con được hắn bạn ý uh, surf the internet như nào how often <laughs> Uyên Dung con mở mic nha. Cô gọi con này. Ừ. Rồi. I sometimes surf the internet. Con, con phải nói bạn đi chứ, con đang đoán mà. Tớ nghĩ là cậu uh, lướt web như thế nào. Đấy. I think you sometimes surfing internet. À ờ, Ok, sao con đoán đúng ấy? <laughs> Ok, đúng luôn rồi. Bạn Quỳnh Ngọc có có lỡ gửi ra ngoài không đây? Gửi cho cô thôi chứ đúng không? <laughs> ok. I think you sometimes surf the internet. Is it right, Ngọc? Is it true? Yes. ok, So, đừng tắt mic con. Không đang muốn hỏi con. ok ok. Um, what did you surf on the internet? What do you often search on the internet? Um, my, my, à, uh, my search internet sometimes. Okay. Được rồi, cô hỏi con là con search internet, con tìm cái gì ở trên internet? Con lướt web, con lướt mạng xã hội, Facebook này hay là con tìm kiếm thông tin, như thế. Okay, what did you search on the yeah. internet? Video. Mm -hmm. Okay, you search for videos. Okay, thank you. Now, thank you, thank you. Okay, okay. Con có muốn cô thay đổi cái này cho nó dễ, nó khó đoán không nhỉ? Mấy cái này dễ quá à. Mấy cái này dễ quá à. Ai mà chẳng đoán được là do homework là always do homework này. Mm, okay dễ quá à? dễ quá một lần nữa thôi nhá một lần nữa là chúng thay đổi thì có khó tí cô chưa chọn bạn nào nhỉ ta ta spin cái khác ta spin cái khác ok phạm hoàng giang minh anh play video game ok ok để cô xem nào Uhm. <laughs> bạn nào cô chưa gọi nhỉ? À, ờ, Quế Anh, Quế Anh con sẽ là bạn A. Hãy nhắn cho cô cái tần suất mà con ờ, play video games. Không, không bắt buộc phải dùng never always đâu, có thể nói là mấy lần một tuần, cái đấy có phải khó đoán hơn đúng không? Đó đó đó. Vâng. Mấy lần một, mấy lần một tháng, bao nhiêu lần một ngày. Ok, nhắn cho cô ấy, chỉ cho cô thôi đấy. Từ từ để cô gọi xem bạn nào sẽ là bạn B ha là bạn nào ơi ơi bạn bùi mai mai đi con nhắn cho cô chưa thích quế anh đúng không con ok Ôi cô nhưng mà cô khóa phần chat rồi cô ạ con không vào được thế á cô thấy mọi người vẫn đang nhắn tin bình thường mà con bây giờ con mới vào được cô ạ ok rồi nhớ nhắn cho cô thôi đi nhá <laughs> cô gọi bạn bạn B là bạn nào ấy nhỉ bạn Mùi Mai Mai đúng không cô sắp nhớ tên các bạn rồi đâu rồi Quế Anh cô chưa thấy con nhắn cho cô nhá Chỉ nhắn cho cô thôi đừng nhắn cho các bạn khác nhá <laughs> Thế nào tốt quá à? trong lớp mình có hai bạn tên là China à? Ồ ờ, ồ. Ờ. Đúng rồi. China, bạn Thủy Tiên con họ gì? Họ của con là gì? Bạn có một bạn Nguyễn Minh Trang là bạn China đúng không? Cái con là gì Thủy Tiên? Trong kiểu gọi là China Nguyễn này, xong rồi là China Trần. <laughs> Quý Anh con biết xong chưa? Lâu quá. Quý Anh ơi, con biết xong chưa? Con biết xong chưa? chỉ cần viết cho cô cái tần suất vào đây thôi ok rồi xong đã xong bạn nào ý nhỉ bạn bùi mai mai đúng không con ok cô vẫn bật mic cho con bây giờ con hãy nói với cả bạn ờ, bạn quế anh đi tớ nghĩ là I think I think you play video game three time <laughs> three, time a week okay quế anh is it true với anh đâu ừ, rồi với anh đâu rồi ok con phải mở mic nhé con đừng tắt mic nhé ok is it true no, no, no it's okay. false thế thì con more often or less often con sẽ làm thường xuyên hay ít thường xuyên hơn là three times a week con phải nói với bạn Mai Mai I do it less often or I do it more often I never play it. Nó lại nói với con nói một câu đấy rồi trời ơi. <laughs> ok ok. À, bạn uh, Quế Anh không bao giờ chơi video games. Ok. Ok, Quế Anh never plays video. Con phải con đang gợi ý cho bạn ấy mà. Sao con lại nói đáp án ra rồi? Con phải bảo là tớ ít làm như thế hơn hoặc tớ làm như thế nhiều hơn chưa trời ơi rồi cô sẽ mời bạn nào ờ, à, ok ok khôi này cô tin tưởng con nhá khôi nhá một bạn nữa là bạn hữu nghĩa xem nào nghĩa yeah. ok bảo khôi con sẽ là bạn a bây giờ cô sẽ quay cái vòng quay này cho con okay. To go to pool. Do chores. Okay. Thôi ơi. Thôi ơi. Do chores. Thôi ơi. Yeah. Thôi ơi. Okay. Con hãy nghĩ một câu ở trong đầu về tần suất mà con do chores, làm việc nhà. Được chưa? Đừng nói cho ai cả. Và nhiệm vụ của bạn à, bạn nào ấy nhỉ? Rồi, mất dấu rồi bạn hữu nghĩa hữu nghĩa nhớ nhớ nhớ sẽ là đoán cái tần suất đấy của con được chưa rồi bạn nghĩa đâu ok unmute ok con hãy đoán đi biểu cô không biết được bạn bật chat cho cô để bạn đoán Trời ơi. Bạn Khôi đâu rồi? Dạ. hả ok cảm ơn con nhé cảm ơn con cảm ơn con cô cần một bạn khác cô cần bạn được trần khánh nha ok ok con sẽ là do chores ok con nghĩ trong đầu hoặc là viết cho cô đi viết cho cô đi tần suất mà con làm việc nhà là gì để cho bạn hữu nghĩa đoán nhá bạn nghĩa đừng tắt mic vâng. ok con đợi bạn con đợi bạn uh, nam nhắn cho cô sau đấy con có thể đoán hữu nghĩa ok khánh nam nhắn tin cho cô chưa cô đang nhìn đây nghĩ nhanh lên nha nhanh lên một chút nha quay kịch của mẹ uh -huh. okay, bye. xong sentence con chỉ cần viết cái tần suất thôi con chỉ cần viết tần suất thôi Okay, I'm still waiting. How can you visit from? Trời ơi, có phải là bạn Trường Huy là bạn uh, Cristiano Ronaldo không? Con hay uh, chơi quiz rồi con viết tên con là như thế đúng không? Bạn ấy có vẻ kiểu uh, obsessed. Đâu rồi? Hurry up please. Ok, rồi, cô nhận được rồi. Thôi ạ, được rồi. Nghĩa ơi, con hãy đoán đi. Bạn Nam, bạn ấy do chores, bạn ấy làm việc nhà bao nhiêu lần một tuần hay là tần suất như thế nào? Hmm. Okay, I think. often do chores. Okay, is it true, Nam? No. One no. time. Okay. No. Bạn đi có ba lần đoán cơ mà. <laughs> Trời ơi. Trời ơi. Ok ok. Rồi. Có vẻ là các con ờ. phối hợp với nhau chưa được tốt lắm ở trò chơi này đúng không? Cô đã nói lần rồi là mình có ba lần đoán cơ mà. Đúng không? Mình có ba lần đoán. Nếu mà bạn đoán sai một lần thì mình hãy nói là uh, tớ làm ít hơn như thế hay là tớ làm nhiều hơn như thế more often hay là less often đó trời ơi trời ơi buổi sau thử lại trò này nhá buổi sau thử lại trò này nhá các con trời ơi rồi hình như cô vẫn còn một game nữa đợi cô đợi cô tí đâu nhờ đâu nhờ chứ, chứ, chứ, chứ, chứ. không phải ở đây không phải ở đây không phải ở đây where is it okay. live dashboard okay Here we go. Chơi bài này. Khó hơn đấy nhá. Đòi hỏi các con phải viết thật là nhanh mà lại còn viết chính xác nữa. Everyone check your inbox. Hmm? Các hãy check phần chat nha. Oh, go down mute. Bài này các con nhớ mình phải thật là tập trung cao độ và viết là chính xác nhé. Bởi vì bài này đòi hỏi chúng ta chia động từ đấy. Chia động từ ở thì nào? Chia động từ ở thì hiện tại đơn nha. Hiện tại đơn. Ok. Yes, teacher Gwen, you can join. <laughs> okay, okay. Ok, sắp mới có 27 bạn thôi. Học sinh mới. Học sinh mới là bạn nào? <laughs> Oh my god cô vẫn chưa biết là bạn Wendy là bạn nào đâu đấy chưa biết bạn Wendy là bạn nào tên là gì đây có một vài bạn mà cô không biết tên thật đây này nên cô chưa cho vào class dojo được em ba Mbappé chúng ta lại có thêm một bạn uh, <laughs> cầu thủ bóng đá nổi tiếng nữa ở trong lớp trời ơi thật là vinh dự Cristiano Ronaldo ba người luôn ok <laughs> anh Nhật Đăng Minh Rồi, cô bắt đầu nhá, không là chúng ta hết giờ. Bài này chúng ta phải viết hết đấy. Không có chọn đâu. số 4 thì viết cả câu cho cô nha viết cả câu cabal làm hơi bị ấy nhở sao lại sao các bạn lại làm uh, chưa đúng nhiều như thế <laughs> ok chúng ta xem nào cô sẽ ăn game nha ok bài này đòi hỏi sự chính xác rất là cao không biết là ở lớp các con có được học đánh máy không cô nghĩ là không phải là mình <laughs> đúng rồi quên chấm câu <laughs> đúng rồi chính xác đúng rồi cô phải cho con làm bài này nhiều hơn để mình có thể đánh chữ thật là chính xác nữa ok chúng ta sẽ xem nhé câu này xem nào ok ai dot dot dot basketball in a team ai gì ok I play đúng không nào I play basketball in a team ok Ui, bạn nào viết đấy bạn nào viết đấy <laughs> okay, okay I play basketball in a team right next one uh, this is okay my teacher dot dot dot bạn nào trả lời đúng không never Okay. My teacher goes sailing when the weather is bad. Hoặc là my teacher doesn't go sailing when the weather is bad. Okay. My brother watches TV after dinner every day. My brother watches TV after dinner every day. Ok, chúc mừng bạn Minh Trí trả lời đúng nè. Con sai hết 10 câu. <laughs> Ok thương quá thương quá để buổi sau cô cho con phục thù nhá <laughs> con không chơi được bạn nào đâu bạn nào sao cô thấy có bạn vẫn trả lời nhiều đúng nhiều như vậy cơ mà để cô xem nào ok con có 63 phần trăm <laughs> con sai 10 không <laughs> ok được rồi ok cô sẽ check cho con đáp án ở đây nhá mình sẽ nhìn rõ hơn ok chẳng hạn như câu đúng không nào đó I play basketball in a team chủ ngữ là ai là chủ ngữ số ít nhưng mà đây là ai mình sẽ giữ nguyên thể đúng không nào my teacher hmm. the weather is bad the weather is bad cái này thì chắc chắn là mình phải biết được là đây là câu phủ định đúng không nào đâu có ai đi chèo thuyền khi mà thời tiết xấu đâu thì chúng ta sẽ điền ở đây là my teacher doesn't go sailing when the weather is bad các buổi trước cô đã dạy các con rồi selling thì chúng ta sẽ dùng với động từ là go đúng không nào chứ mình không thể là play hay là watch hay là gì được cả my brother như đây thì chúng ta sẽ dùng từ watch đúng không ok bạn nào nói cho cô câu số 3 mình sẽ điền gì nào chúng sẽ điền gì nào ok bạn à, phạm hoàng gia có phải lúc nãy là con chơi được điểm cao nhất đấy đúng không dạ vâng. Hello. ok rất là tốt ok con nói giúp cô cô ba mình sẽ điền gì nhỉ My brother watches TV after dinner every day. Yes, my brother watches TV after dinner every day. Okay, chính xác. Uh, câu này vì sao? Câu 4 nhé. Vì sao chúng ta lại nói là Does your mom go running before work? Bạn nào giải thích giúp cô được không? Bạn uh, Thủy Tiên xem nào. Okay. Vì sao muốn ngủ lại đó là does your mom go đó đó đó okay. because um, let me see <laughs> ok hôm nay nói cho các bạn biết vì sao chúng ta lại dùng watches mà không phải là watch hay là do your mom ok there's bởi vì là um, uh ừ -huh. là số ít nên là dùng just và ở trong câu hỏi thì động từ dùng nguyên cho nên là dùng go ok đúng rồi chủ ngữ của chúng ta ở đây là your mom là chủ ngữ số ít tuy nhiên đây là một câu hỏi đúng không nào câu hỏi yes no question nên chúng ta sẽ phải đảo trợ động từ lên trước chúng ta hãy dùng trợ động từ does và động từ go không chia nữa đúng không does your mom go running before work ok câu 5 vì sao chúng ta lại dùng don't play vì sao chúng ta làm nốt những câu này Ok, bạn Đức An giúp cô xem được không nào? Best friend always study three hard before an event. Yes, my best friend always study hard. Study hard before exam. Okay, my best friend always studies hard before exam. Vì sao con lại biết là studies EAS như thế nhỉ? My first keyword for isn't my best friend. Uh ừ -huh. Đây là chủ ngữ số ít nên mình phải chia động từ được không nào? Chúng ta phải thêm s hoặc là es. Uhm, động từ study của chúng ta là kết thúc bằng chữ y dài. Nên là khi mình thêm s thì mình sẽ phải bỏ chữ y dài đi và thay nó bằng y ngắn. Sau đó mới thêm được es đúng không? Ok, đúng rồi. Thank you. Cảm ơn các con nha. Rồi, ok cô nghĩ là buổi sau mình sẽ phải làm lại bài này um, ok cô biết là cũng có khá là nhiều bạn uh, cũng ờ, mới lớp 6, lớp 7 thôi là có thể là chưa quen đánh máy lắm đúng không? Có bạn nào tự tin là mình đánh đánh được máy mà chuẩn hết tất cả từ không? <laughs> bạn nào? Thế thì các bạn ý sẽ được điểm khá là cao trong những cái bài mà cô sẽ cho con làm tiếp theo à, cô hỏi một chút ừ, các con thấy là mình đánh thì có khó quá không có khó Ở ờ, con lớp 4 rồi. Ok. Chắc là các con thích sẽ làm thích làm bài trắc nghiệm hơn đúng không? Thích trắc nghiệm hơn đúng không? Ok, cô phải hỏi để biết để lần sau mình còn làm được nếu không như bài hôm nay thì mình bị sai nhiều quá đúng không nào? Em bật tivi. Ồ ạ. Tôi <laughs> bật tivi á ok thế thì lần sau nhá cô sẽ cho con um, làm trắc nghiệm nhá cho cho dễ nhá hoặc là mình chia động từ bộ động từ thôi được không bài hôm nay có vẻ là hơi hơi quá khó ừ, <laughs> ok trắc nghiệm đấy mình cũng cấp 2 rồi cũng cấp 2 rồi cô có dạy tiểu học không cô có có cô có dạy trắc nghiệm đi ạ à. ok được rồi cô sẽ theo số đông thôi để cho phù hợp với một lớp mà đông như này nhá được rồi cô biết rồi thế thì um, cô vẫn cần các con <laughs> cô vẫn cần cần những cái tên kiểu chẳng hạn như là Lê Minh Trang này hoặc là chẳng hạn là Hoàng Minh Thảo này đấy cô mới cho các con vào cái class dojo được nhá ok lần sau các con hãy đặt đúng tên giúp cô để cô cho các con vào nha rồi từ giờ đến chủ nhật cô sẽ cho hết các con vào trong đó lúc đó thì mình sẽ được tính điểm này xong mình có thể uh, nộp bài tập ở trên đó hoặc là mình có thể nói chuyện với nhau trên đấy như kiểu là một cái Facebook thu nhỏ ấy chỉ có cô trò mình thôi <laughs> ok rồi ok cảm ơn các con nhé uh, cô uh, ghi nhận thông những uh, ý kiến của các bạn rồi sau cô sẽ làm những bài nó phù hợp thôi một chút nha Ok, cảm ơn các con. Cũng 9 giờ 11 phút rồi. Các con hãy đi đánh răng rửa mặt và ngủ sớm. Mai chúng ta có bài có buổi học cuối cùng trong tuần đúng không nhỉ? các con phải học cả thứ bảy nhỉ ok dù sao thì cũng chúc các con là mình sẽ hoàn thành hết chương trình học của tuần này và mình sẽ được nghỉ ngơi vào cuối tuần nha ok ok cảm ơn các con rất là nhiều hẹn gặp các con vào buổi sau ok ok goodbye and good night. Goodbye, teacher. goodbye teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Thank Bye, you so much. Bye, teacher. Bye, Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Goodbye. Bye, teacher. See you again. Good là em có ý